kính áp tròng nhìn xem bài vào thì sẽ như thế nào đó nhìn rõ không ạ? áp hai ba bốn năm sáu. tháng trí gì ba ca dạ. Bây giờ tôi sẽ cùng các bạn đi giới thiệu về về cái nguyên lý của kính áp tròng nhìn xuyên bài hỗ trợ đánh bài lá như thế nào. Đây là một bộ kính áp tròng nhìn xuyên bài của bên công ty Tấn Phạm chúng tôi. Đây là một bộ kính áp tròng nhìn xuyên bài của Mỹ, hãng là Johnson. Mở hộp kính ra sẽ bao gồm hai mắt kính đây là lọ nước ngâm kính. Nó bao gồm hai mắt kính. Chúng ta chỉ cần đeo hai cái mắt kính này vào thôi. Thì khi đi chơi sẽ giúp các bạn chơi chiến thắng 100%. Đeo kính này vào mắt, biết mình biết ta, biết bài mình biết bài người ta. Và bài nhìn như nào? Bài nhìn như thế này đây. Hiện nay trong mắt tôi đang đeo một cái kính mắt tròng nhìn xuyên bài và tôi có thể đọc được hết tất cả các lá bài trong bộ bài này đó đây là con năm gì đây là con di cơ đây là con di tép đây là con tám tép đây là con 10 cơ quy cơ đó 7 tép khi mình đeo kính áp tròng nhìn xuyên bài vào kính áp tròng nhìn xuyên bài đây bây giờ tôi sẽ mở cho các bạn xem một cái bộ kính áp tròng cái mắt của cái kính áp tròng nhìn nó như thế nào kính áp tròng nhìn xuyên bài hàng của Mỹ đảm bảo cái chất lượng đeo là không bị đau mắt trước khi đeo kính thì là rửa tay sạch đây là một cái len kính này rất là mỏng này rất là mỏng nhá đây giờ kỹ lại cho các bạn xem đây là một len kính áp tròng mình đeo vào mắt thì mình sẽ nhìn thấy hết được nhìn thấy hết được ví dụ đây con áp này đó kính rất mỏng đảm bảo là đeo vào mắt kết hợp với màu đen của mắt là không bao giờ bị lộ nếu mà các bạn bị lộ chính này, bên tấn phạm đền 100% luôn, cam kết luôn về chất lượng và về độ kín đáo. Rất kín đáo, rất hiệu quả. Khi các bác mua cái bộ kính áp tròng này, các bác cần tìm hiểu về cái bộ kính áp tròng này muốn sở hữu về nó thì liên hệ tới số điện thoại này bên công ty chúng tôi sẽ giải thích cho các bác về kính hỗ trợ các bác về trận chơi như thế nào có thể là nếu anh em nào ở gần bác nào ở gần Hà Nội hay Sài Gòn thì có thể đến trực tiếp cơ sở của chúng tôi để xem hàng và bên công ty chúng tôi sẽ có một số kỹ thuật viên hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng chia bài chia truyền đánh kèo bài như nào để hỗ trợ mình dùng cái kính áp tròng này là chiến thắng kể cả các bạn không biết gì về tay nghề các bạn chỉ cần chia như thế này thôi các bạn mình chia chia thế này thôi là các bạn đã biết được nhà người ta có những nước gì nhà mình có cái gì rồi đúng không chúng ta nhìn vào này 457 457 này đó nhà này này 8 điểm 8 điểm rồi 80 10, 80 di này đó đây là bài 5 này con này con 5 tiếp này con 3 3 si di này 9. con 9 này k này 9 tiếp này đó một bộ bài một bộ kính áp tròng đơn mình thì là bộ kính của Mỹ nhá bên mình không bán hàng tà lao nhá hàng công ty hàng của Mỹ nên là bao về chất lượng các bạn kết bạn số Zalo để bên mình uh, tư vấn những cái sâu hơn cần thông tin gì thì bên mình sẽ tư vấn sâu hơn ngoài ra có bật mí cho tất cả các anh em đam mê về bộ môn bài lá nếu như mà chơi sóc đĩa này bầu cua tài xỉu thì hiện nay bên công ty Tấn Phạm CVB đang nghiên cứu một dòng sản phẩm đã cho ra thị trường một dòng sản phẩm là đồ xuyên bát đồ xiêm bát sứ đó thì bác nào đam mê về những dòng đó về những dòng xoay xuyên làm sao mà nhìn xuyên được bát sứ thì các bác liên hệ ngay tới số hotline 0868 từ quý 5 hoặc 0974 43 từ quý 9 ngoài ra bên Tuấn cũng ra rất là nhiều các sản phẩm độc quyền hỗ trợ cho các bác thì các bác cứ đăng ký kênh để cập nhật rất là nhiều hàng và nhận được nhiều ưu đãi khi mà đã là à, thành viên thân thuộc của công ty Cảm ơn tất cả các bác đã xem video